Và bây giờ thầy và các em chúng ta chuyển sang phần ví dụ. Xem ví dụ hỏi cái gì. Các em tập trung nhá. Ví dụ này, người ta điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau. Các em tập trung này. Góc tạo bởi hai tia OA và chấm chấm chấm gọi là góc AOB. Thế thì khi em đọc là góc AOB tức là chúng ta biết rằng nó chính là O là đỉnh góc. Đây. Đúng không nào? đây tôi vẽ thế này cho em dễ nhìn được chưa đây chúng ta có ngay đây của thầy cái thì đây thầy có là a o và b đúng nào thế thì các em nhìn đây thế thì đầu tiên là khi mà chúng ta đọc ví dụ một này khi chúng ta đọc là góc a o b thì chúng ta biết ngay đỉnh góc là o hai cạnh của thầy là oa và o ob đúng nào vậy người ta bảo rằng là góc tạo bởi hai tia OA và và O gì em nhỉ? Và OB đúng không? Tức là lúc này chúng ta biết ngay phải điền là OB vào đây. Gọi là góc AB, AOB và ký hiệu là ký hiệu là góc AOB để ký hiệu với cái mũ lên trên là góc. Ok nhá. Chúng ta sang phần tiếp theo. Góc ABC có đỉnh là khi chúng ta đọc tên là góc ABC là chúng ta biết rằng đỉnh là B.